còn tôi là long chứ không phải là tiến bịp hay là gì cả ý tôi sẽ đổi tên cái kênh youtube này luôn con gái tôi nó cũng lớn rồi tôi cũng, cũng thích nó có một người bố nghiện ngập hay là muốn bịp bợm cái gì cả và nếu như ông nào mà nhắc